thì anh em nào ở, ở trên kênh ấy anh em th tham gia theo dõi và cũng như là tham khảo hai cái mã kèo này thì anh em chúng ta hòa kèo khi mà trận Lazio thì chúng ta ăn kèo chấp còn trận Olympic Lyon thì chúng ta mất đúng không Đấy. <clears throat> à, tuy nhiên thì mình cũng nói rồi trên kênh cũng chỉ là những cái kèo tham khảo để anh em chúng ta có thể uh, bàn luận với nhau thôi còn ở trong nhóm mới là những cái kèo mà mình đẩy cho anh em để anh em chúng ta đầu tư ngày hôm qua thì uh, chúng ta không chơi cái trận đấu giữa Lin và Lyon nữa vì uh, trận đấu giữa Lazio và Spezia ấy, thì chúng ta cũng đã có lãi rồi khi mà đi à, Lazio chấp 1.25 cũng như là Spezia được chấp góc hiểu hiệp 1 0.5 và trận đấu giữa uh, trận derby thành Manchester giữa Man xanh và Man đỏ thì anh em chúng ta cũng đã hút full hai mã kèo mà mình đã đẩy cho anh em trong nhóm rồi. Đấy. Thì những anh em nào mà thật sự muốn đầu tư bóng đá cũng như là muốn kiếm tiền từ bóng đá ấy, thì anh em cứ liên hệ với mình. Còn cái việc mà anh em bây giờ mà anh em bảo là uh, mình uh, không tin những gì mình nói thì anh em cứ nhắn tin đi anh em tham gia vào nhóm là anh em sẽ biết rằng là những anh em ở trong nhóm hàng ngày kiếm tiền như thế nào đấy không cần phải à, giải thích dài dòng uh, đối với ngoại hạng Anh cái vòng này mình cảm thấy rằng là một cái vòng khá là hấp dẫn khi mà derby thành London, derby thành Manchester cũng như là những cái trận đấu uh, derby của những đội bóng uh, top 1, top 2 này và một trận đấu cũng khá đặc biệt vào dạng sáng ngày mai. À, mình sẽ gọi trận đấu này là trận đấu derby đèn đỏ anh em nhé. Hai đội bóng thuộc nhóm cầm đèn đỏ ở ờ, vòng 9 ngoại hạng Anh. Đấy. Cả Leicester City cũng như là Nottingham Forest đều đang nằm dưới đáy của bảng xếp hạng. À, Nottingham Forest à, những cái vòng vừa rồi họ cũng cho thấy rằng là sự quay trở lại của ngoại hạng Anh Ờ, cũng như là những đối thủ mà họ gặp phải ấy, ờ, tưởng chừng như có thể đá ngang cửa tuy nhiên thì ờ, một cách nào đấy mà những trận thua vẫn cứ đeo bám họ và hiện tại thì Leicester City cũng như là Nottingham Forest họ hiện tại đang có 4 trận thua liên tiếp anh em ạ. 7 vòng đấu thì ờ, Nottingham Forest kiếm được 4 điểm và Leicester City thì chỉ kiếm được một điểm thôi. Đấy uh, Nottingham thì vẫn có một trận thắng còn uh, Leicester City thì chưa có trận thắng nào cả uh, điểm qua một chút về cái hiệu số ra bàn Nottingham Forest sau 7 vòng đấu họ chỉ ghi được 6 bàn cũng như để thủng lưới tận 17 bàn còn Leicester City thì họ ghi được 10 bàn và để thủng lưới đến tận 22 bàn à, cái việc mà hàng phòng thủ của Leicester City bị uh, vùi dập cũng như là bị thủng lưới quá nhiều ở giải ngoài hạng Anh năm nay. Thì lý do đầu tiên đấy là cái sự mất mát của trung vệ Fofana cũng như là thủ thành uh, uh, Peter Schmeichel đúng không? Peter Schmeichel thì đã rời đi cũng như là Fofana cũng vậy do cái việc là xung đột với huấn luyện viên mà Leicester City ấy, cái hàng phòng thủ của Leicester City ấy, phụ thuộc khá là nhiều vào sự chỉ đạo của Fofana cũng như là Peter Schmeichel đấy vì vậy nên là mất đi hai cầu thủ nòng cốt này thì hàng hàng phòng thủ của Leicester City đã lộ rõ cái điểm yếu của mình rồi. Chưa uh, tuy nhiên thì uh, đó bên cạnh đó thì vẫn có hàng công cũng khá là hiệu quả đúng không? Sau 7 vòng đấu họ vẫn ghi được 10 bàn, trung bình thì uh, bàn một trận, gần hai bàn một trận. Cũng là một uh, hàng tấn công với một đội bóng tầm trung thì mình nghĩ thế là cũng đã khá là ổn rồi. Ờ, tuy nhiên thì nói gì thì nói cái việc mà hàng công nó chỉ nằm vào mức trung bình cũng như là hàng thủ thì quá nát thì không thể nào mà gánh nhau được anh em. <clears throat> Còn về Nottingham Forest, Nottingham Forest cũng không khá hơn là mấy đâu. Khi mà sau 7 vòng đấu họ chỉ ghi được 6 bàn cũng như là để thủng lưới tận 17 bàn. Đấy. Hai đội bóng đang xếp ở đáy bảng xếp hạng, hiện tại bây giờ họ cần có một cái động lực cũng như là cần lấy được lại tinh thần của các cầu thủ trong cái trận đấu này. Hiện tại thì kèo handicap đang là 0.75. Uh, ờ, Leicester City chấp anh em nhé, Leicester City chấp 0.75. Uh, ờ, với cái lực lượng đội hình hiện tại cũng như là cái mã kèo chấp ấy thì mình sẽ không uh, khuyên anh em đi cái mã kèo chấp ngay từ đầu. Đúng không? Một trận đấu như thế này thì chúng ta cũng không cần phải nằm ai hay là đặt niềm tin vào ai quá nhiều cả. Hai đội bóng ờ, mình nghĩ là cũng ngang cơ nhau thôi. Hàng công thì ờ, bình thường mà hàng thủ thì quá nát. Đấy. Đó là việc mà chúng ta có thể đi những cái kèo khác trong cái trận đấu này. Ví dụ như là cái kèo mà cả hai đội đều ghi bàn. Cái hai cái hàng công gọi là best nhất ngoại hạng Anh, hiện tại bây giờ thì tội gì mà anh em chúng ta không đi cái kèo mà hai đội cùng ghi bàn đúng không? Cả Nottingham Forest cũng như là Leicester City họ đều có cái hàng công Ờ, nói chung là cũng khá là ổn. Mình nghĩ là với hàng thủ của đối thủ mà như thế này thì rất dễ dàng để cho cả hai hàng công có thể ghi bàn. Tuy nhiên đội nào thắng đội nào thua thì tất nhiên là chúng ta cũng khó để đoán được trong cái trận đấu như thế này. Thì còn những cái kèo như là trên dưới cả trận. <clears throat> Hiện tại thì tổng bàn thắng trên dưới cả trận đang nằm ở mức đấy là 0.7 à 2.75. Như mình cũng đã nói rồi, nếu như anh em mà đầu tư bên ngoài ấy, thì anh em có thể đi cái tài trong trận đấu này được nhá 2.75 Tuy nhiên thì anh em cũng ta cũng chỉ được một nửa thôi Đúng không? Cái kèo 2.75 cũng như là kèo 0.25 ấy thì mình cũng đã có ừ, chỉ cho anh em rồi đây là chỗ rất khó để anh em chúng ta có thể đi Vì cái kèo này không đáng để cho anh em chúng ta đầu tư Đấy, chúng ta bỏ 10 nhưng mà chỉ ăn 5 Mà mất thì mất 10 đúng không? Đó, rất khó để anh em chúng ta đầu tư Tuy nhiên thì ở trên trang thì tất nhiên là anh em vẫn có thể đợi đến kèo khi nào hạ thì anh em chúng ta vào cũng được. Đấy, đây là cái ưu điểm cũng như là cái lợi thế mà anh em có thể cầm cái trang để anh em cho chơi. À, đặc biệt là vẫn còn đấy là cái kèo thẻ hiện tại đang là 3.5 cũng như là góc là 10.5 anh em này. <clears throat> Hai đội bóng ờ, rất mạnh về ờ, hai bên cánh. Nếu so sánh ờ, với đội hình cả hai bên đúng không? Leicester City thì vẫn đang có sự phục vụ của um, James Madison cũng như là James Vardy. Đấy, hai cầu thủ ờ, có tốc độ cũng khá là ổn cũng như là chắc chắn rằng cái trận đấu này thì mình nghĩ rằng James Vardy thì mình không thấy xuất hiện ở đội hình xuất phát ngay từ đầu. Tuy nhiên thì chắc chắn rằng lão tướng này cũng sẽ được thay vào. Có thể là uh, huấn luyện viên của Leicester City uh, lúc này sẽ chơi với đội hình uh, dự kiến thôi anh em nhé. 4-1 4-1 Tuy nhiên nếu như vào trận mà thấy uh, Leicester City có thể đá ngang ngửa với Nottingham cũng như là có thể dồn ép Nottingham một chút thì có thể thay vào James Madison để đá với cặp à, hai tiền đạo để có thể đẩy nhanh cũng như là có một chiến thắng trong trận đấu này đúng không? Và ngược lại thì Nottingham Forest cũng vậy thôi. À, họ chơi với đội hình đấy là 3-4-1-2, một đội hình phòng ngự phản công. Đấy, và tất nhiên rằng là những miếng đánh của Nottingham thì những anh em nào mà theo dõi ngoại anh nhiều thì anh em cũng biết rồi. Cũng ờ, khá ờ, chuyển đổi trạng thái cũng khá là nhanh với việc là có ờ, Aguazini cũng như là à, cũng như là Jack Selingard. Hiện tại thì mình cũng không thấy sự xuất hiện của Jack Selingard trong à, đội hình xuất phát ra sân. À, tuy nhiên thì Jack Selingard vẫn là một cái điểm sáng trong đội hình của Nottingham Forest anh em không thể thiếu đâu mình nghĩ đây cũng chỉ là một cái bài giấu quân của hai huấn luyện viên mà thôi trận đấu này thì ờ, đội chủ nhà Leicester City họ sẽ thiếu vắng đấy là Pereira Pentra tuy nhiên thì có thể có sự xuất hiện trở lại của NDD này cũng như là Daka uh, Pereira và Pentra thì uh, đã dự bị khá là lâu rồi do chấn thương còn về phía của Nottingham Forest thì họ sẽ có sự xuất hiện trở lại của rất nhiều những cầu thủ uh, dính chấn thương đặc biệt như là ờ, Dennis đấy, cũng như là McKinney đây sẽ là những nhân tố để có thể giúp Nottingham Forest chiến thắng trong trận đấu này <clears throat> thì mình cũng nói rồi uh, nhận định cá nhân của mình ấy thì mình đang đánh giá hai đội này cũng ngang cửa nhau thôi một chín một rất khó để anh em chúng ta đi cầu chấp tuy nhiên thì những cái kèo tài thì à, anh em chúng ta có thể đi được đấy thì mình sẽ gợi ý cho anh em đấy là cái kèo tài 2.75 anh em nhé đấy <clears throat> kèo tài 2.75 tất nhiên thì đây sẽ là cái mã kèo mà mình gợi ý cho anh em nào chơi cò ngoài thôi và tất nhiên là cái mã này cũng là chỉ là mà cái mã tham khảo anh em nhé và đặc biệt đấy là cái tài thẻ đấy cài thẻ hiện tại đang là ở mức 3.5 tài thẻ là 3.5 anh em tài thẻ 3.5 này tiếp đến là một cái kèo nữa một cái kèo nữa mình nghĩ là cái kèo này là một cái kèo ăn chặt cho anh em đấy là cả hai đội ghi bàn cả hai đội ghi bàn anh em nhé cả hai đội có bàn thắng đấy và tất nhiên là ở trên trang có rất nhiều những cái mã kèo khác để anh em chúng ta đầu tư ví dụ như là mã kèo đội bóng nào ghi bàn đầu tiên đấy rồi là những mã kèo như là Ờ, góc đầu tiên cho đội nào cũng như là những cái kèo uh, góc và rung bàn thắng là những cái kèo mà dễ đánh trong cái trận đấu như thế này anh em này rất dễ để anh em chúng ta đầu tư thì đây mình cũng sẽ gửi ý cho anh em ba mã kèo thôi còn uh, tất nhiên rằng là đi mã kèo nào là cũng tùy thuộc vào anh em trên hay dưới tài hay xỉu thì vẫn là quyền của anh em quyết định thôi còn mình chỉ là người gợi ý còn thật sự mà anh em muốn đầu tư bóng đá cũng như là muốn kiếm tiền ấy thì anh em cứ trực tiếp nhắn tin cho mình mình sẽ cho anh em tham gia vào cái nhóm